đã từng mất tiền mất tiền nó không đúng cách có thể không phải mất hết nhưng mất một phần nào đó và ngày hôm nay các anh chị sẽ nhận ra quan trọng là chúng ta định hướng được để để khỏi bị mất tiền khỏi bị mất tiền ví dụ ngay bản thân tôi chẳng hạn và có thể cũng rất nhiều anh chị cũng đã từng nghe quảng cáo đúng không ạ thì bán hàng ai chẳng quảng cáo đúng không ạ ví dụ người ta quảng cáo là gì ạ cơ thể bạn bị axit phải không hãy uống nước kiềm để kiềm hóa cơ thể bạn đau xương khớp phải không hãy uống canxi và chúng tôi đã điều chế cái loại canxi magie canxi K2 uống vào nó sẽ hấp thu vào trong gì trong xương của các bạn Tuy nhiên có một cái điều xảy ra là gì ạ? uống nước kiềm uống mãi cơ thể vẫn axit cái điều đó là đang hiển nhiên nha cả thế giới luôn ạ cả thế giới và có một số người uống vào thì kiềm hóa được cơ thể nhưng lại kiềm hóa tạm thời trong thời gian đó mà thôi như là chúng ta dừng uống nước kiềm thì cơ thể lại quay sang axit rồi những người đau xương khớp mà đi kiểm tra chẳng hạn đơn giản là kiểm tra máy 36 chỉ số mà tôi hay kiểm tra đó đau xương khớp thì chúng ta thường thường ấy là có cái tuổi tương đối cao rồi hoặc ừ, bây giờ thì khá khá sớm trung niên đã thấy đau rồi và kiểm tra thì thấy gì ạ thiếu canxi sau đó chúng ta được gì ạ giới thiệu là mua canxi uống đi bạn sẽ gì ạ hết loãng xương và hết đau xương khớp rồi à, hoặc bạn là nhiều người cao tuổi thấy mắt mình à, mờ mắt đọc không rõ rồi viễn thị lúc này à, mắt kém mắt đau mắt nhức thì người ta bảo gì ạ bạn nên bổ sung lutein nó sẽ giúp bạn mắt bạn sáng lên nó trở lại bình thường và uống mãi uống mãi thấy nó giảm bắt đầu uống thấy nó giảm tí sau đó vẫn như vậy và các loại vitamin cũng vậy thôi đi kiểm tra thấy thiếu uống uống một thời gian dài sau đi kiểm tra vẫn thấy à, thiếu vì vậy mấu chốt là gì hấp thu hấp thu mỗi một câu thôi hấp thu nước kiềm thì sẵn đấy rồi ạ dinh dưỡng thì sẵn đấy rồi ạ à. mấu chốt là gì ạ hấp thu hấp thu cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất điều quan trọng nữa là mọi bệnh tật có thể chấm dứt từ việc này còn chúng ta có sản phẩm gì ạ đây trên thế gian này đây từ gì ạ họ phân tích là mắt mà thiếu lutein thì mất bạn mới mờ nhưng uống có hấp thu đâu nên cuối cùng là gì ạ sản phẩm thì bạc ngàn xương người ta phân tích ra gan người ta phân tích ra thiếu cái gì phổi bạn thiếu cái gì thì yếu sản phẩm đầy trên thị trường nhưng có giải quyết được không không hỗ trợ được một phần nào có thể một chút nào bởi sao ạ hấp thu mỗi ngôn từ đó thôi một cái câu có hai từ đó hấp thu các anh chị sẽ thấy điều vi diệu sau một thời gian rất ngắn này sửa được lỗi lập tức cơ thể kiềm hóa lập tức cơ thể trẻ hóa rồi gì ạ uống tất cả các sản phẩm hấp thu ngay xương khớp giảm đau ngay có thể hết kiệt luôn ba gì ạ cả đời không nghĩ gì ung thư không mò được vào cơ thể đâu ạ